Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu Mình là Trương Huy, mình đến từ công ty Di dân quốc tế Cát Lâm à, Để kết nối các series về các thủ tục à, Đài Loan tiếp theo thì hôm nay mình xin giới thiệu thủ tục à, hồ sơ cho lao động xuất khẩu kết hôn với người Đài Loan À, các hồ sơ kết hôn thì ờ, bao gồm cả bên phía Đài Loan và bên phía Việt Nam thì ờ, đầu tiên là mình xin giới thiệu là à, bên phía Đài Loan thì cần chuẩn bị những hồ sơ sau thứ nhất là à, cần xác cần có giấy xác nhận độc thân giấy xác nhận độc thân này các bạn có thể xin ở Hu Trương Sư Sủa thì các bạn xin cho mình 5 bộ thứ hai là à, hộ khẩu gia đình Hộ khẩu gia đình thì có hai loại hộ khẩu nhưng mà các bạn sẽ xin uh, loại hộ khẩu chính là hu trí thắng bẩn. Loại này thì các bạn xin ở cung trương sủa. Thứ ba là uh, nếu mà các bạn đã uh, kết hôn thì các bạn cần có giấy ly hôn. Nếu mà như nếu mà vợ hoặc chồng đã mất thì cần có giấy chứng tử. Uh, loại này cũng xin năm bộ. Uh, ba loại giấy tờ trên thì uh, các bạn sẽ đi qua tòa án chính là phải gen để đóng dấu sau đó thì các bạn um, đi qua bộ ngoại giao chính là Waichapu để đóng dấu ở đây thì uh, tòa án thì người ta sẽ giữ lại một bộ bộ ngoại giao người ta sẽ giữ lại một bộ thì uh, còn lại tất cả các giấy tờ thì các bạn sẽ phải mang về Việt Nam cộng với cả 12 ảnh 4 x 6 phông nền trắng nhá Đấy. đây là những hồ sơ mà bên phía Đài Loan cần chuẩn bị à, còn bên phía Việt Nam thì ờ, cần chuẩn bị những hồ sơ sau Bên phía Việt Nam thì uh, cần chuẩn bị thứ nhất là hộ khẩu Hộ khẩu gia đình này là hộ khẩu bản chính nhá Thứ hai là hộ chiếu Hộ chiếu cũng là bản chính này à, thứ ba này là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân à, riêng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này thì các thì mình có thể uh, viết hộ các bạn à, khi mà các bạn đã đầy đủ hồ sơ thì mình sẽ viết hộ các bạn à, thứ tư là giấy khai sinh giấy khai sinh này uh, à, nếu mà các bạn không có bản chính thì các bạn có thể dùng bản uh, copy à, thứ năm là 12 ảnh 4 x 6 cũng là phông nền trắng nhá thứ sáu là chứng minh nhân dân Đấy. À, 7 là nếu mà các bạn đã từng làm việc ở Đài Loan không bỏ trốn và chưa hết hợp đồng thì các bạn cần phải có giấy chấm dứt hợp đồng với dụng. Cái giấy này là do Bộ Lao động cấp thì các bạn có thể nhờ người môi giới để uh, xin cho các bạn. À, nếu mà trong trường hợp mà Bộ Lao động có thể là không cấp à, chưa chưa cấp cho các bạn các bản chính thì bạn có thể xin bản copy rồi sau đó bổ sung sau Đấy. Thứ 8 là nếu mà bên phía Việt Nam mà đã kết hôn rồi thì cần có giấy ly hôn. Đấy. Nếu mà vợ hoặc là chồng đã mất thì cần có giấy chứng tử. Thì à, đến năm 2019 này thì uh, chúng ta cần phải giấy có giấy xác nhận là uh, à, giấy tùy giấy tờ tùy thân này trước năm 2000 ấy, ví dụ như là chứng minh thư bằng tốt nghiệp hoặc là giấy khai sinh. Đấy. Đấy, bên phía Việt Nam mà cần chuẩn bị những hồ sơ uh, ờ, 9 loại giấy tờ trên ấy thì uh, sau đó cả bên phía Việt Nam và bên phía Đài Loan đều chuẩn bị xong thì mang về Việt Nam thì bên mình sẽ làm một sơ cho bạn riêng cái quy trình để làm thủ kết hôn ấy thì bên phía Đài Loan thì phải sẽ phải về Việt Nam 3 lần để làm hồ sơ kết hôn à, mình uh, xin giới ba lần kết hôn ấy. lần đầu tiên sẽ là uh, bên phía Việt Nam và bên phía Đài Loan sẽ có mặt ở văn phòng đài Bắc để chúng ta đi xin được cái công hàm được phép kết hôn lần thứ hai sẽ là uh, chúng ta sẽ có mặt ở huyện huyện ở bên huyện ở bên phía Việt Nam ấy để đi uh, ký giấy kết hôn và sau đó thì chúng ta sẽ nộp xin visa tại văn phòng đài Bắc và lần ba thì chúng ta sẽ có mặt ở văn phòng đài Bắc để ờ, phỏng vấn ở trên sẽ là chính là tất cả các cơ hồ sơ và quy trình để làm uh, thủ tục kết hôn Đấy, mọi thông tin uh, chúng ta xin uh, các bạn uh, hãy liên hệ đến uh, công ty trách nhiệm hữu hạn di dân quốc tế Cát Lâm uh, địa chỉ là số 9 ngõ 1 ngách 24 Đồng Me phố Mễ Trì quận Bắc Từ Liêm Hà Nội uh, số điện thoại là 0966 145 466 uh, 0338 680 532 Fanpage của chúng tôi là Di dân quốc tế Cát Lâm Và like đi là A Còng Cát Lâm Tôi xin cảm ơn Mời các bạn like và theo dõi fanpage của chúng tôi Di dân Đài Loan quốc tế Cát Lâm Cát Lâm, kết hôn con nuôi, tham thân, du học Đài Loan Trung tâm Hoa ngữ Cát Lâm Đăng ký kênh và bật chuông YouTube Du học Cát Lâm Và đừng quên đặt câu hỏi live chat tại du học cát lâm edu vn để cập nhật các thông tin mới nhất về thủ tục Đài Loan